Hello năm trăm anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Boss Yeah Ngày hôm nay mình sẽ cùng 500 anh em trên tay một em hàng rất là hot đến từ nhà Funland Và em này hiện tại thì đang à, làm mưa làm gió gần đây Và có rất là nhiều anh em à, yêu cầu mình review em này Và đây chính là một em kit đến từ nhà Funland à, Bữa nay Funland nó chuyển sang làm kit luôn các em ạ Vậy chúng ta hãy cùng xem thử coi với Funland chuyển sang làm kit thì nó có gì hấp dẫn nha Ok, let's go. Đầu tiên về cái hộp của em nó thì nó làm cũng khá là giống những cái bàn phím gần đây của em full length. Ví dụ như là nó sẽ có màu trắng, logo Nike ở đây. Logo Nike là dành cho những cái dòng cao cấp của thằng full length á. Ok, mình sẽ cùng mở hộp luôn nhé. ở phía bên trong thì chúng ta sẽ thấy ờ, có em kit nằm ở ngay giữa đây bọc ở trong cái một cái túi chống sốc Đó. em kit này thì các bạn có thể nhìn thấy đây là phiên bản 84 à, Đó, và nó sẽ có một cái núm ở đây để xem được trong hộp nó là gì nhé ở đây thì chúng ta sẽ có thêm một cái tờ hướng dẫn sử dụng khá là đơn giản thôi và nếu như mà các bạn muốn có thêm cái chi tiết thì các bạn có thể vào trong trang web và thông tin lên tiếp theo thì chúng ta sẽ có một cái cuốn hướng dẫn sử dụng mà bằng tiếng uh, tiếng Anh đây để xem thử có tiếng Việt không nhé à, có tiếng Việt luôn các bạn ạ wow cực kỳ ngon luôn nếu mà các bạn sử dụng con này thì các bạn yên tâm là có thể sử dụng nó một cách trơn tru thì nó có hỗ trợ tiếng Việt này ở đây chúng ta sẽ có thêm một cái hộp uh, giấy để đựng các cái phụ kiện nhỏ linh tinh nữa đây chúng ta sẽ có thêm một cái knob cái núm xoay một cái dây à, bọc dù tai si màu bạc khá là đẹp một cái key buller và cái à, hai đầu luôn nhé nhổ switch và nhổ keycap luôn ok như vậy là hết rồi không còn gì nữa quay trở lại với em kit full lên H85 RGB này thì đây là một trong những cái con kit đầu tiên của thằng full lens bữa nay Phương Lan thì nó lấn sân sang làm kit Đấy, chúng ta có thể nhìn thấy đây là một cái dạng layout 84 khá là cơ bản à, đây chúng ta sẽ thấy có chữ model là H75 nhé 75S đó có mã số series chúng ta sẽ có hỗ trợ WinMark ở đây luôn kickstand thì chúng ta sẽ có kickstand hai nấc như thế này khá là tiện lợi ngoài ra thì chúng ta vẫn sẽ có những cái chân cao su ở bốn bên đó. và em này thì sẽ là có nhà phân phối chính hãng từ Ninja đây và nếu như các bạn mua sản phẩm này mà không có cái tem như thế này thì nó không được à, bảo hành chính hãng tại Việt Nam nhé rất tuyệt vời là khi full lens thiết kế cho chúng ta thêm một cái khay để mà đựng cái cổng USB R như thế này đó, em này đang hỗ trợ tới 3 móc nha các bạn về cái layout thì chúng ta đã biết nó là layout à, cơ bản của 75 rồi và nó sẽ có thêm à, mũi tên một số cái phím chức năng ở bên phải và đồng thời vẫn giữ nguyên hàng F ở đây thì mình sẽ thấy có thêm hàng à, có cái F13 ở đây khá là ngon và chúng ta sẽ có một cái núm ở đây cái núm này thì chúng ta sẽ dùng à, cái knob mà nó đi tặng kèm là màu bạc như thế này khá là đẹp hình như cái knob này nó cũng làm bằng kim loại luôn đấy ok về cái à, độ nặng khi mình cầm lên thì nó khá là nhẹ có lẽ là do em này hỗ trợ chỉ pin 3000 thôi và cái play của em này thì là play PC tức là bằng nhựa nhựa mà nhựa kiểu dạng nhựa trong suốt ấy, cho nên là nó cầm lên khá là nhẹ ừ, và cái build của nó thì cũng không quá cứng kép Đấy, có lẽ là do cái play bằng nhựa nữa cho nên nó khá là dễ bị uốn cong không có cứng kép lắm ở phía trên thì chúng ta sẽ nhìn thấy à, cổng tai C hai bên thì chúng ta sẽ thấy có những cái đường hoa văn chạy à, chéo như thế này khá là đẹp và cái đường này thì nó sẽ có hỗ trợ uh, xuyên nét nha các bạn à, nó là một cái nhựa nhựa trong suốt nó chạy hai bên luôn bây giờ mình sẽ cùng à, mở ra cho các bạn coi phía trong nhé để mà mở được em này thì nó cũng khá là đơn giản thôi em này đang sử dụng lẫy và chúng ta sẽ sử dụng à, móng tay đây chúng ta tốt nhất là các bạn nên sử dụng móng tay nhé tại vì nếu à, mà dùng các cái thứ khác thì có thể là nếu mà mình dùng bằng kim loại ấy, thì nó rất là dễ bị gãy ngàn chúng ta dùng móng tay thì chúng ta có thể điều chỉnh lực được đó cứ nạy đều ở các góc liền là xong đây đó, chúng ta lỡ được cái cover ra rồi khá là đơn giản thôi và các bạn lưu ý là khi mình gỡ cover thì hãy nhớ nhớ là đừng có lắp cái núm này nhé nếu không nó sẽ bị kẹt cái núm không gỡ ra được ok sau khi gỡ ra thì chúng ta sẽ có thể nhấc lên được cái tấm play này ra đó, các bạn nhớ nhấc thì nhớ nhấc nhẹ nhàng như này nhé tại vì nó sẽ có gắn liền với lại cái à, pin ở phía dưới sau khi gỡ ra thì chúng ta sẽ gỡ được cái dây pin này ra dây điều khiển nữa rồi ok play thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ có những cái gasket bằng à, silicone thì theo kinh nghiệm của mình những cái gasket bằng silicone này thì nó sẽ không có tác dụng gì mấy khá là cứng cho nên là cái độ đàn hồi của con này sẽ không có cao và để mở được cái à, cái play tắt cái play này ra thì chúng ta phải mở những cái con ốc ở phía trên này thì chúng ta mới có thể tắt cái play này ra hoàn toàn được để mình mở luôn cho các bạn xem nha Ok, bây giờ mình sẽ nhấc cái play này ra nhé Đây là play bằng PC đây Và nó sẽ khá là mỏng Đó, Cái play này mình thấy khá là mỏng Và cũng cực kỳ mềm dẻo luôn Thì nó là bằng nhựa dẻo mà, nhựa PC ấy. Ờ, ở, giữa cái tấm play thì chúng ta sẽ có thêm một cái foam nữa Thì cái foam này thì mình thấy hình như là bằng à, bằng mút bình thường thôi Nó không phải bằng silicon Đấy ở giữa tấm PC nhé và đặc biệt là ở dưới cái tấm PC hồi nãy á, thì chúng ta sẽ có thêm một cái squid pad nữa đây đó squid pad rất là mỏng cái này giống như là một cái ờ, tép mót của chúng ta vậy và với cái dòng như thế này thì chúng ta không phải tép mót nữa mà nó có chúng ta có thể sẵn luôn đấy đây và mặt em này sẽ là mặt hot swap 5 chân mặt xuôi cực kỳ ngon luôn nhé và một cái đặc biệt nữa là em này có hỗ trợ cho chúng ta là dùng tab PCP tức là tab mà gắn liền lên trên cái mặt PCB luôn chứ không phải là tab dành cho gắn lên trên ờ, cái plate về cái hot swap của em này thì đang sử dụng đó là hot swap của thằng ờ, Kai luôn nha các bạn thằng này đang sử dụng hot swap Kale luôn về cái mặt thì mình thấy nó làm khá là chỉnh chu đây cái mặt hàn của nó là khá ổn đấy không có không có những cái vết Ờ, nham nhở hay là lem luốc đó, làm khá là chỉnh chu ok thì về cái mặt thì mình thấy ờ, khá là ok rồi à, còn một cái nữa là hình như cái mặt của con này nó làm mỏng anh em rất là mỏng đây cho nên là mình nghĩ là cái nó nhẹ cũng là một phần do cái mặt của con này làm rất là mỏng ok tiện đây thì mình sẽ cùng mở cái step của em này ra xem thử nó như thế nào luôn về cái step thì mình thấy hình như nó đã có lúc ở phía bên trong rồi đây lúc một lớp nhựa một lớp ờ, mỡ khá là mỏng ở trong này rồi tuy nhiên thì chúng ta thấy là nó chưa có lúc hết cái thân này bởi vậy chắc chắn là khi mình sử dụng là nó sẽ vẫn có nghe thấy tiếng lọc sọc cũng như là tiếng ờ, tiếng tích đó nếu như mà các bạn muốn sử dụng tốt hơn thì các bạn nên gỡ ra và chúng ta sẽ lúp lại cái slab này nha ở về cái mặt đáy của em này thì ờ, em này đang sử dụng một cái cục pin 3000 và nó dán luôn lên trên cái ờ, tấm silicon ở dưới này luôn pin này 3000 mAh đó và nó sẽ có dán vào cái tấm silicon này luôn mình thấy hình như là cái tấm silicon này làm khá là dày Ồ, oh, cái silicon này thì muốn gỡ ra thì không đơn giản đâu các bạn ạ nếu mà các bạn muốn gỡ silicon này ra thì chúng ta phải gỡ hết cái ốc này đó hai cái ốc hai bên này đấy tại vì cái silicon nó nằm phía trong cái ốc này luôn phía dưới cái ốc này luôn chúng ta cũng có thể chỉ có thể nhìn thấy pin này và một cái mặt à, mặt con ở đây mặt con là để cắm cổng tai xì với những cái thằng mà nó có cái mặt con như thế này thì nó khá là ok như vậy thì với cái phần đáy của em này làm rất là ngon rồi nha các bạn Đó, nó sẽ đổ silicon rất là dày ở đây và với cái tấm silicon này các bạn yên tâm là cái âm của nó sẽ không bị rỗng rồi bây giờ chúng ta sẽ lắp ngược trở lại và sau đó mình sẽ cùng lắp switch và keycap lên test luôn nhé Ờ, như vậy là mình đã lắp lại xong rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành lắp switch và hôm nay mình sẽ sử dụng cái thằng à, switch đến từ nhà Fullland luôn đây là switch Yellow Pro đây và nó cũng sẽ là dạng linear có pre-loop này nhé đó và cái lực bấm của nó sẽ là khoảng tầm 45 đấy một hộp như này thì à, nó sẽ có 35 hoặc là 45 tùy chọn thôi và trong các cái dòng của thằng Fullland thì mình thấy cái dòng này là nó mượt mà nhất luôn các bạn Đấy, trong cái dòng của full lên nhé mình đã thử bấm rồi và cái dòng này nó khá là ok mượt không nghe thấy tiếng ping cực kỳ mượt luôn nó ngang ngửa với cái dòng mà yellow của thằng Gateron á đấy và bây giờ này mình sẽ cùng lắp cái bộ này lên Ok, vậy là mình đã lắp xong toàn bộ switch lên trên em này và chúng ta sẽ thử ờ, bật led lên xem thử nó ok không nhé đây chúng ta chỉ cần chuyển sang một cái chế độ dùng mát dùng win thôi đó các bạn có thể thấy là cái led của em này cực kỳ sáng luôn đây là do mình đang để đèn ở trong phòng khá là nhiều cho nên là các bạn à, nhìn nó không được sáng lắm chỉ bên ngoài nếu mà mình tắt bớt đèn đi thì nó phải nói là cực kỳ là lung linh tất nhiên rồi thằng full lens mà lúc nào nó cũng làm led ừ, sáng chói hết đặc biệt là hai bên à, phía bên phải và bên trái thì chúng ta vẫn sẽ có hai cái dải led chạy RGB và cái giải led này chúng ta cũng có thể tùy chỉnh được luôn à, rất là ngon sẽ làm xong tại vì cái thằng này nó có rất nhiều chế độ và cũng như là led của nó cũng khá là đẹp bây giờ mình sẽ lắp bộ cái cáp lên và gõ cho các bạn nghe thử đều với một cái kit này và hoàn toàn là stock và sử dụng switch đến từ Fullland luôn thì nó sẽ như thế nào nhá Ok thì như vậy là mình đã lắp xong cái bộ keycap lên cho em uh, H75S này đó như các bạn đã thấy thì với cái bộ này đi cùng với lại bộ kỳ cáp thì con này lên màu rất là đẹp cũng như là nhìn nó khá là hay ho đặc biệt là con này nó có cái thêm F13 ở đây và chính nhờ cái F13 này mình có thể gắn thêm một con Artisan nào đó nó phù hợp với mình đó. mình rất thích cái kiểu mà có cái dòng F13 như thế này và với cái con này có thể macro tùy chỉnh lại nút thì nó khá là linh hoạt nữa đó đặc biệt là dành cho các bạn đã xem video tới đây cũng như đã có theo dõi kênh của mình thì bất kỳ ai đã từng sub kênh của mình và có đặt con này thông qua cái video này thì các bạn sẽ được bình tặng thêm một bộ keycap đây bộ keycap carem chuẩn SDA như thế này rất là đẹp và nó sẽ là chất liệu PPT nhé Inline Sub à, nếu như các bạn không thích bộ keycap này thì có thể một chọn một cái bộ keycap cũng tương tự đó là bộ keycap Simmer cũng có rất là nhiều kỳ cáp à, mình lắp vào nó vẫn dư cả đống đây à, tha hồ mà các bạn à, chơi nhé và đặc biệt với cái ký cáp này thì mình không tặng đâu nhé ký cáp này là ký cáp uh, artisan vì mình có bán lẻ rồi ok bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái phần đó là xào test em này và tất nhiên các bạn lưu ý là đây là toàn bộ là stock nhé thì như vậy là mình đã vừa mới sao test cho anh em nghe thì à, với cái sao test vừa qua thì mình cũng khá là bất ngờ đối với những cái nút uh, dùng stop stop như thế này thì với cái stop như này thì nếu như đối với một người là không quá khó tính thì đây là một trong những cái stop rất là ổn nếu như mà các bạn là mua về sử dụng ngay thì vẫn có thể sử dụng ừ, khá là ngon lành còn nếu như mà các bạn là theo cái kiểu ờ, chủ nghĩa hoàn hảo thì có thể các bạn phải móc lại nha tại vì nó vẫn nghe vẫn hơi lỏng lẻo một xíu đó, chúng ta vẫn có thể móc lại à, lúc lại một xíu cho nó mượt mà hơn tuy nhiên đối với một người mà cái người dùng cơ bản muốn mua về sử dụng lắp switch lắp cái cáp lên xài luôn thì đây có lẽ là một trong những cái step mình cho là đứng top trong những cái thằng à, start stock khá là bất ngờ tại vì mình thấy nó lúc cũng không có được uh, xịn sò lắm có lẽ là do nó đã cần quay khá là tốt rồi Ok vậy là mình đã vừa mới đi à, review sơ qua cho anh em về cái con kit H75S của thằng Fullland mới ra và với trong tầm giá khoảng 2 triệu thì chúng ta sẽ có những cái ưu điểm khá là nổi bật ví dụ như là có hỗ trợ 3 mod này có hot swap 5 chân có pin có hot swap 5 chân có layout 75 đúng xoay thời thượng như thế này khá là bắt chen và chúng ta sẽ có thêm cả những cái hệ thống đèn led viền rất là ngon và đẹp luôn đồng thời là nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta từ A tới Z ví dụ như là staff đã được cân được lúc đã có phô am PVC phô đáy còn có cả um, pass switch luôn tức là cái tép giống tép mót ở dưới chân à, switch đấy. đấy nói chung là nó hoàn thiện cho chúng ta từ A tới Z rồi và um, con này đang sử dụng nó là Play PC thì cái Play PC này cũng tùy người nếu những người nào mà thích ờ, có tiếng nổ to cũng như là cái bàn phím nó nhún nhảy thì có lẽ Play PC là một sự lựa chọn tốt Tuy nhiên thì đây cũng sẽ là một điểm trừ nếu như mà những bạn nào mà thích sự cứng cáp và cái tiếng của nó sẽ trầm hơn thì nên sử dụng những cái play như play thép hoặc là những ờ, cái như play đồng nhưng với tầm giá này thì là quá ok rồi ngoài ra thì con này vẫn có một số cái mặt hạn chế ví dụ như build của nó thì cũng không được chắc chắn à, hơi ọt ẹp so với những cái phiên bản lên trước còn một cái nữa là pin của nó thì pin 3000 thì hơi nhỏ nếu như mà pin nó có thể lên được khoảng tầm 5000 thì ok hơn và sẽ cho cái thời lượng sử dụng nó lâu dài hơn ok như vậy các anh em nghĩ sao về con kit Fulen H75S này các bạn có thể để lại ý kiến ở phía dưới phần bình luận nhé còn nếu mà các bạn muốn hỏi thêm thông tin gì thì cứ comment và nếu như các bạn muốn tham khảo giá thì có thể xem ở phần mô tả của video à các bạn đừng quên là inbox trên fanpage để đã có sub về xem video này để được tặng thêm một bộ keycap ice cream cực kỳ ngon này nha Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nhớ like, share, ủng hộ kênh Vật Gear đấy. Bye bye!